Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong cái clip này Và hôm nay là ngày thứ bảy Chúc anh em xem clip vui vẻ cũng như là có một cái ngày ờ, cuối tuần bên gia đình thật là tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nha anh em nhé và tiện đây tôi cũng xin ờ, thông báo với anh em là với cái ngày thứ bảy và chủ nhật thì xin phép anh em là cho tôi ra một clip thôi nha anh em nhé Tôi muốn dành cái thời gian dành ờ, nhiều hơn cho gia đình Chứ còn nói thật với anh em là cả tuần coi như là làm việc hùng hục rồi Đấy, cày tiền hùng hục cả tuần rồi Tiền nhiều để làm gì đâu Tiền nhiều thì đều cho hết nhá Và tôi cũng xin cảm ơn anh em Đinh Việt Phú Hôm qua đã donate cho tôi Với lời nhắn cày cả ngày Xong xem clip của bạn giảm stress hẳn Cảm ơn Thì tôi phải nói thật với anh em là cái người cảm ơn phải là tôi mới đúng Đấy, không có anh em thì làm gì mà tôi có cái tinh thần, tôi có cái cảm xúc để tôi có thể làm ra được những cái clip mà nó bay đến như thế. Tất cả là nhờ anh em hết nha anh em nhá. Đội ơn anh em. Và tôi hy vọng là tôi có thể um, mãi giữ được cái tinh thần Cái uh, cảm hứng để sáng tác Cái cảm hứng để có thể truyền cảm hứng của tôi tới anh em Truyền cái niềm vui, cảm xúc của tôi tới anh em Nó mãi như bây giờ Đấy, tôi giữ được cái phong độ như bây giờ thì nó là tốt nhất Tôi chỉ mong là như thế thôi Chứ còn tôi cũng không mong gì hơn Tôi biết cái thế mạnh cũng như là cái điểm yếu của tôi Cái thế mạnh của tôi là tôi rất dễ để có thể truyền được cái cảm xúc của tôi cái tinh thần của tôi đấy cho người khác khi mà tôi vui vẻ tôi vui nó rất dễ nó rất dễ nó như kiểu nó là nó gọi dạng như kiểu năng khiếu bẩm sinh ấy, thiên bẩm nhưng mà có một cái vấn đề là nó là không tốt đấy chính là cái việc là nó rất ảnh hưởng đến đến đến cái cảm xúc khi mà nếu mà tôi bình thường tôi giấu cảm xúc rất là kém thế nên là những cái ngày mà tôi cảm xúc nó không được tốt cái tinh thần của tôi mà nó không được tốt thì nó sẽ thể hiện ở trong cái buổi livestream và nó rất dễ là kéo theo là là cái cái cái cái, cái ờ, tâm lý của anh em nó cũng sẽ bị bị ảnh hưởng bởi tôi chính vì thế nên là đấy thường là cái đợt trước ấy, ờ, trốn livestream là cũng vì thế bởi vì không tôi không phải là một cái người mà mà khi mà tôi uh, dính đến cái cảm xúc bên ngoài rồi tôi livestream mà nó vui vẻ được thì nó rất khó Đấy, thế chính vì thế nên là có nhiều khi là anh em thấy là tôi trốn rất nhiều buổi livestream trong cái đợt trước Còn cái đợt này thì nói chung là bận nên là không livestream được thì thì không nói nha anh em nhá Đấy thì cố gắng là ra clip để bù vào thế thôi Còn nói chung ấy là để làm được một cái streamer ấy Thì tôi tôi nói thật với anh em là tôi đánh giá bản thân tôi ấy, còn phải học hỏi rất nhiều Học rất nhiều để mà được làm một cái streamer gọi là chuyên nghiệp nha anh em nhá Không đơn giản đâu, làm streamer khi mà tôi tôi cũng chia sẻ với anh em từ trước đây rồi đấy và bây giờ tôi chia sẻ lại cho anh em mấy anh em mà mới biết tôi đấy là cái việc là ngày trước ấy thì phải thú thật với anh em là trước khi mà tôi stream ấy là tôi cứ ngỡ là streamer là nó làm dễ lắm nó chỉ việc là là là bật máy tính lên xong rồi chơi điện tử cứ bật lên cho người ta xem thôi nhưng mà cuối cùng là không phải anh em ạ trời đến lúc mà làm rồi mới biết là nó khó nó ảnh hưởng nhiều từ lúc tôi làm streamer nó ảnh hưởng nhiều cuộc sống của tôi tôi nói thật với anh em là như thế nó có nhiều những cái mà mình phải tính toán mình phải suy nghĩ hơn là cái lúc mà mình chưa làm khi mà tôi làm vào ấy tôi chợt nhận ra là nó không hề đơn giản nhưng mà tôi nghĩ anh em ạ không hề đơn giản như tôi nghĩ tí nào tí nữa về phần sau ấy ở trong cái video clip này tôi sẽ chia sẻ cho anh em nó sâu hơn nha anh em nhá nó sẽ sâu hơn vào phần sau còn cái phần đầu này thì tôi ờ, mới chợt nhận ra là cái cái cái bài này này cái cái bộ truyền thuyết hôm nay bộ truyền thuyết hôm nay anh em ạ nó rất thích hợp để tôi trả bài một anh em Anh em à, Hải Biếu, Anh em Hải Biếu lâu rồi nhở Đây đây đây đây đây rồi Hôm nào làm quả 9 phe giờ đi anh Hôm em đi 6 xuyên Cũng xanh về sau bị bọn nó đè cho thấy má luôn ừ, Ok em nhá Trận này là trận mà rất là thích hợp Để anh chơi phe giờ nhá Chính là trận này đây Ok Trận này tôi sẽ chơi bộ phe giờ. Nhìn cái chỗ truyền thuyết này này Có sailing Assassin và có Squire anh em ạ Chúng ta có thể chọn cái bộ 9 feather và top 1 được nha anh em nhá. Trong cái thời điểm hiện tại là có thể chơi được, yên tâm. Trong cái bộ truyền thuyết mà có hai con 5 tiền thì cái bộ đấy, cái bộ gắn với cả cái những cái con truyền thuyết đấy là chơi được nha anh em nhá, không chỉ riêng bộ này đâu. Đấy, đơn giản như là những cái bộ như là bộ 9m chẳng hạn. 9m mà có rồng 5 tiền và có có có rớt đó. Hay là cái bộ uh, à, gót khi mà có rớt có, có khan hoặc là cái bộ uh, bộ ờ, bộ gì nhỉ bộ uh, ờ, bit bộ bit khi mà có ngộ không có 7 đấy hoặc là uh, bộ goblin toàn là những cái bộ mà có thể chơi được hết anh em nhá đấy những cái bộ đấy là những cái bộ mà chơi ồ cái trận này Ui, trận này có vẻ nhiều cao thủ đấy Trận này tôi tôi vừa mới nhìn thấy một vài cái tên mà mà mà mà mà, mà khá là quen ở đây. bo Borgrid này là là cũng là đang ở trong top đây này. Đang kinh ba đang ở trong top đấy chuyện này khó chuyện này khá khó Đếm sơ sơ thì bốn ông kinh ba à? Ông QLL cũng kinh ba Ông qlql QL 12 kia cũng kinh ba kìa Ông Hoài cũng kinh ba Ông Hoài X cũng kinh ba mà ông Bo Crit cũng kinh ba Ông Hunter Ông Hunter cũng kinh ba luôn anh em ạ Vậy là trận này toàn kinh ba Trận này khó biểu diễn rồi anh em ạ Trận này khó đánh bay rồi Trận này mà 9 ép ấy nếu mà chín đẹp thì tôi nghĩ là người ta cũng sẽ có ý nghĩ giống tôi ấy là chơi chín đẹp đấy Mặc dù không phải bộ meta nhưng mà thường là Ở những cái mức rank cao ấy là người ta cũng không chơi theo meta đâu anh em ạ Người ta chơi theo theo theo truyền thuyết Thường người ta chơi theo truyền thuyết giống kiểu Trận này ấy, là có có có cái bộ ép là chơi ngon là người ta chơi ép đấy Chứ không nhất thiết là phải chơi Exorcist đâu Chơi Exorcist thì nói chung là mạnh nhất rồi thì không nói Đây là trận này có 7 này truyền thuyết có 7 và truyền thuyết có có có Omen là còn có thể chơi được gót đỏ cơ. Mà bài này chơi được cả cái bộ 12 con đấy. Có cả rớt, có cả rồng 5 tiền anh em ạ. Đấy, chơi được rất nhiều bộ luôn. Có 4 bộ mà chơi là khả năng top 1 cao, 4 line up, khả năng top 1 cao. Chơi phe giờ thì thì riêng cái bộ phe giờ nó đã chia ra mà hai nhánh, một là nhánh là 6 phe giờ kết hợp với cả cả cả 7 đây. Kết hợp với 7 chơi theo kiểu kiểu là Witcher đấy Witcher đấy Nhưng mà thôi nhá Không chơi Witcher Chơi hẳn luôn chín hẹp luôn Trận này tôi chơi chín hẹp chín feather Như là yêu cầu của anh em Hải Biếu Tôi chơi luôn Và trận này khả năng là cũng sẽ có nhiều người Sẽ chọn chín feather trong cái trận này Bài thì có bốn cái sự lựa chọn để dễ dàng để tôi một, Thì cũng chỉ chọn được qua cái bộ truyền thuyết là nó như thế thôi Chứ nó cũng không chọn được những cái line up khác kiểu dạng như là À có chơi được 9 assassin đây có người cũng chơi đánh xin đây à, Có người đánh xin Nhưng mà ngon nhất thì bây giờ là Egosit rồi Egosit ở trận này ngon rồi Nhưng mà nói thế thôi nhá Nhưng mà Egosit thì nó cũng khá sợ ép đấy Khá sợ Feather đấy Cũng chưa biết ở đâu anh em ạ Rồi tôi, tôi bỏ cái con mèo này vào Như này được không Ok Như này ngon hơn hay là, là, là cho Hunter vào ngon hơn nhở Hay là cho mẹ Hunter vào đi Cho Hunter vào ngon hơn Đúng không? Cho Hunter này vào ngon hơn chứ Đúng rồi Đam to Đông là có rồi Đông quân là có rồi giờ có đam to nữa Cho vào Chứ còn bỏ kia thì nó lại thiếu đam Đấy như thế này là ổn này Được đấy Thằng này lắm hay sao vậy ba con hai sao cơ vãi đái thật ba con hai sao luôn may ấy may có mèo ra ra vừa rồi kịp thời đấy mày thế đúng là có con mèo gánh thật con mèo giai đoạn đầu game ra là coi như là có kia giữ được chuỗi thắng luôn ra hơi muộn một rào ra trước một rào rồi có lẽ có chuỗi rồi đây rồi Thế này thì lại không cần mèo nữa đâu Cho con đỏ vào Cho con đỏ vào thay anh em ạ Cái con mèo này thì thực ra Vẫn có thể giữ để round sau up 7 Xong rồi cho mèo vào Vẫn có thể kích hoạt si vết để kiếm thêm con súng nữa Bây giờ tôi là về căn bản là sẽ phải xếp một cái đội hình mạnh để cắt cái chuỗi ở cái thằng kia cắt được chuối của cái thằng hoài ích kia round tiếp theo là gặp thằng nào đây gặp cái thằng hoài x rồi round tiếp theo là gặp thằng thằng ờ, thằng, thằng, thằng bô tao à đúng không không phải à thằng thằng thằng nhật bản thằng nhật bản round tiếp theo gặp thằng nhật bản truy cầu ui được ấy ui giời thế này thì ok rồi ổn áp rồi xuống đến hai rồi này được đấy được đấy dồn đồ cho súng thôi chuyển chuyển đồ cho súng thôi rồi bán cái con ờ, mèo đi được rồi bây giờ chắc không chơi mèo nữa ok nói thế thôi chứ như này nhìn thế thôi nhưng mà nó vẫn chỉ là ba con hai sao vẫn chỉ là ba con hai sao tôi sợ round này thua này round này sợ không ăn được thằng Gritter đâu Gritter nó lên được ốc hai rồi khó Rồi lên tới ốc 2 khó đấy Ôi Mẹ con ốc bớ vào luôn con súng kìa anh em kìa Cay chưa Trời ạ Kiểu đéo người đang ở bên phải bay hẳn sang bên trái Cay thật đấy Rồi lại thua rồi Không ăn được Trời ơi Ảo thật đấy Ảo thật đấy nhiều khi chúng ta có một cái đội hình khá là mạnh chúng ta ừ, khá là tự gọi là, là là yên tâm khá là yên tâm cái đội hình của chúng ta tưởng là ăn được nó dễ dàng nhưng cuối cùng thì không phải không hề dễ dàng tí nào không ăn nổi trong cuộc sống của chúng ta cũng thế có rất nhiều những cái cái chuyện mà chúng ta tưởng là nó dễ nhưng mà cuối cùng thì nó lại khá là phức tạp ví dụ điển hình cho cái câu chuyện đấy mà tôi vừa kể cho anh em đấy là cái việc là tôi cứ nghĩ là làm streamer nó đơn giản nhưng cuối cùng là không phải anh em ạ những cái suy nghĩ đấy là những cái suy nghĩ từ cái lúc mà tôi mới bắt tay vào tôi làm anh em ạ khi mà mới bắt tay vào làm thì đúng là những đấy là những cái suy nghĩ đầu tiên ban đầu của tôi về cái nghề streamer đấy nhưng mà sau khi mà tôi uh, tôi bắt tay vào làm thì tôi tìm hiểu thì nó khác tôi bắt đầu tôi nhận thấy là có những cái nó khó khăn và nó phức tạp ở trong cái nghề này ngay từ đầu thì tôi cái sai lầm của tôi là nghĩ là cái cái việc làm streamer nó dễ đấy là cái sai lầm lớn nhất của tôi khi mà tôi bắt tay vào tôi làm nhưng mà đối với riêng tôi nhá khi mà tôi xác định tôi làm cái này này là ngay từ đầu tôi xác định luôn là tôi làm cho ra ngô ra khoai tức là tôi làm là để thành công chứ tôi không làm cho vui ngay từ đầu tôi đã xác định như thế rồi tôi đã xác định như thế rồi Đấy, nhưng mà tôi đánh giá về cái nghề này nó hơi sai một chút Tôi đánh giá là nó quá dễ so với cái việc là trên thực tế nó không dễ như là tôi nghĩ Vì cái sự mong muốn của tôi mong muốn của tôi là được thành công ở trong cái lĩnh vực này thì tôi mới có một cái câu hỏi tôi đặt ra là làm nào để thành công ở trong cái lĩnh vực này thì tôi tìm hiểu về cái sự thành công tôi bắt đầu tìm hiểu dần về cái sự thành công ở trong lĩnh vực streamer tôi lên trên uh, google tôi lên trên youtube tôi mới tìm kiếm những cái người thành công ở trong cái lĩnh vực này sau đó tôi đưa ra được cái đánh giá cho cái nghề này thì tôi phải nói thật với anh em sau khi mà tôi tìm hiểu thì nó là một cái sự thật phũ phàng anh em ạ Một cái sự thật rất phũ Đấy là Cái người, những cái người mà xếp vào cái dạng là thành công ấy Gọi là thành công trong cái lĩnh vực streamer Nó rất ít so với cả những cái streamer đang có ở trên thị trường Cái số lượng Nó rất là, là cái tỷ lệ của nó rất là là, là bé Cái tỷ lệ người thành công ấy nó rất là bé như là tôi tôi tôi tôi sợt ấy thì nó cũng chỉ đếm trên được khoảng chục hai chục thôi hai chục còn nếu mà tôi gọi là tôi có lười quá tôi không sớt được hết tôi không sợt được hết thì tôi nghĩ là thôi tôi, tôi cứ cho đưa được lên khoảng 100 200 đi những cái người mà gọi là thành công bật lên đấy chứ còn so với cả những cái người ấy mà người ta làm cái nghề streamer về game này này nó lên tới là hàng trăm nghìn thậm chí là hàng triệu cái con số mà nó thành công nó rất ít anh em ạ Đấy Còn làm thế nào để thành công thì nó lại cái câu chuyện sau Nhưng mà ngay từ ban đầu là tôi đã đánh giá sai rồi Khi mà tôi uh, dấn thân vào làm stream ấy Là tôi cũng được truyền cảm hứng từ cái kênh stream về game Đấy thì tôi tôi xem tôi thích lắm tôi xem tôi thích lắm tôi xem tôi bảo là ui thế này thì khả năng là mình cũng làm được mình cũng làm được đấy mình cũng có thể làm được và mình cũng có thể làm tốt và tôi được truyền cảm hứng Như này thì uh, chơi game thôi Xong rồi nói chuyện thôi Nói chuyện với cả anh em thôi Đấy, nói chuyện vui vui Thế là người ta sẽ yêu quý mình là người ta sẽ coi như là donate Người ta sẽ là đăng ký theo dõi Rồi dần dần phát triển là có thể là kiếm được tiền và thành công Đấy, nhưng mà đấy là cái suy nghĩ ngây thơ của tôi Cái thủ ban đầu Trong trắng thơ ngây biết cái gì đâu Đến lúc vào nghề stream mới bị nghề nó vật ra cho Mới biết là mệt anh em ạ Mệt, không chịu được không chịu được nhiệt khổ sau đó tôi có một cái cuộc đánh giá lại để xem cái chìa khóa thành công của những cái người thành công ở đây những người streamer thành công nó là gì tôi bắt đầu mới search những cái tên mà nó gọi là hot nhất ở trong cái thị trường stream game sau đó tôi tìm hiểu người ta xem là người ta có cái gì mà người ta có thể là là phát triển và người ta nổi tiếng người ta thành công đến như thế thì tôi mới chợt nhận ra anh em ạ nó là như thế này một cái người streamer về game thành công thì phải thỏa mãn được 10 cái điều sau đây Cái điều thứ nhất ý, chắc chắn rồi Là phải hiểu biết về game Ở đây tôi không nói là chơi quá xuất sắc, chơi quá giỏi Nhưng mà chắc chắn là cái người streamer ấy là phải hiểu biết về game Thì mới có thể là gọi là stream được Đấy, stream uh, thành công Muốn thành công thì thứ nhất là phải hiểu biết về game mà đấy là với tôi ấy là chỉ có làm về mỗi một cái bộ môn auto Chess thôi nhá chứ còn thực ra là những cái người thành công mà tôi tôi uh, biết được ấy tôi ờ, search ở trên uh, youtube hay là google ấy là người ta chơi không chỉ một con game mà chơi rất nhiều game tức là người ta sẽ có hiểu biết về rất nhiều con game chứ không phải một con game anh em ạ đó đó là cái mà đầu tiên bắt buộc là phải có cho một cái người streamer về game thì tôi cái này tôi đánh giá là tôi nếu mà tập trung vào con game auto chat này thì tôi làm ok nhưng mà với nếu mà đánh giá là mở rộng ra làm nhiều game thì tôi lại là kém, tôi lại là yếu kém. Đó. Đấy anh em thấy không? Cái lý do thứ nhất ý để mà trở thành một cái người streamer thành công mà tôi kể cho anh em ngay cái lý do thứ nhất. Nghe xong đã thấy là khó rồi. Nghe xong là đã thấy là phải học coi như là học cả đời luôn. Game thì bao nhiêu game cho nó đủ? Một năm có bao nhiêu cái con game nó phát hành ra? và dài con là nếu mà làm theo cái kiểu gọi là một streamer thành công mà chơi được các cái thể loại game mà truyền tải được cái cảm xúc của tất cả các cái thể loại game đấy chơi được chưa nói đến cái việc truyền tải cảm xúc sau đây anh em đấy là cái phần sau nhưng mà cái phần này là đang là biết chơi đã và hiểu biết về cái con game đấy thì tôi nói thật với anh em là cực kỳ khó và luôn luôn là chúng ta phải trau dồi kiến thức luôn luôn chúng ta phải học học thêm đấy thì mới có thể là là stream được đó nên riêng cái vấn đề đầu tiên ý là tôi đã thấy là nó đã bắt đầu là nó đã khó rồi Chứ đừng có nói là đến 10 cái vấn đề Còn 9 cái vấn đề nữa là những cái gì Thì đây tôi vào luôn cái vấn đề thứ hai nha anh em nhé Vấn đề thứ hai này Để trở thành một cái streamer làm về game thành công Thì anh em phải làm một cái người mà kể chuyện xuất sắc nha anh em nhé Cái tư duy kể chuyện, cái lối kể chuyện Nó rất quan trọng cho một cái người streamer thành công Ui, ra con sai linh rồi này ra sai linh thì chắc là chúng ta dẹp cái bộ hunter đi thôi tầm này dẹp hunter đi thôi cho 6 sáu phe giờ cho 6 phe giờ vào luôn anh em ạ cho 6 phe giờ vào luôn ok 6 phe giờ truy ba hunter thôi anh em truy ba hunter tôi có sai linh rồi rồi tôi nghĩ là như này là ổn không cần kẹp đỏ đâu không cần kẹp đỏ đâu không cần cặp đỏ, tôi nghĩ là không cần cặp đỏ đâu Nói chung là vẫn có ba Hunter để gánh đam Cho con uh, ờ, Live Bloodline gánh đam cũng ổn Rồi mua con Saudivo đi Mua Saudivo tí nữa biết đâu lại kích hoạt được cái bộ uh, bộ 9 đẹp fake sớm thì cũng được Thì cũng được Mà tôi tôi hướng tới là cái trận này là chúng ta chơi là 9 đẹp real nha anh em nhá 9 đẹp real Rồi Thôi chúng ta lại quay trở lại với cái câu chuyện mà tôi đang chia sẻ cho anh em Đấy vẫn đang nói dở Đấy là cái người mà thành công ấy trong cái lĩnh vực streamer về game ấy là người ta sẽ phải kể chuyện hay Sẽ là phải là một cái người mà kể chuyện hay Kể chuyện hay cái người đấy nó phải có một cái tư duy kể chuyện rất hay Mà kể chuyện không chỉ bằng lời nói, không chỉ bằng coi như là những cái um, câu chuyện mà kể chuyện hay ở đây là có thể là về cái ngôn ngữ hình ảnh Ngôn ngữ cơ thể Đấy, nó là như thế Thì cái này tôi cũng thiếu <laughs> Tôi cũng thiếu luôn Đấy, thì rõ ràng là kể ra mới biết, tìm hiểu mới biết Là mình còn hạn chế khá nhiều thứ Hạn chế rất nhiều thứ Mà nếu mà muốn thành công ấy thì nó còn là một cái bước rất dài Một cái bước rất dài để trau dồi hàng ngày Luyện tập hàng ngày Tìm hiểu hàng ngày, học theo Đấy, chúng ta học theo chúng ta bắt chước những cái người thành công thực ra nó không chỉ cái cái này ấy, thì nó nói riêng về cái stream thôi về về cái người stream nhưng nó lại là nói chung cho rất nhiều những cái ngành nghề khác ngành nghề nào cũng thế thôi chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta học theo những cái người người ta giỏi hơn đó là cái chuyện bình thường Đấy, ở trong công ty chúng ta học đồng nghiệp giỏi hơn có gì hay ho ở đồng nghiệp chúng ta học theo Đấy, có có gì hay ho nếu mà chúng ta muốn làm sếp thì chúng ta phải học những cái gì mà từ cái người sếp của chúng ta rõ ràng rồi đấy người ta làm sếp thì người ta có kinh nghiệm làm sếp người ta biết làm sếp còn chúng ta chưa được làm sếp thì chúng ta học theo sếp để chúng ta làm sếp đó là cái chuyện quá là bình thường anh em nhá thì cái điều thứ hai đó là cái điều rất quan trọng cho một cái người streamer thành công thì tôi cũng không có được coi như là uh, ok không được ok cho lắm tôi tự nhận thấy là mình bây giờ vẫn đang ở trong cái chế độ đó là cần phải học hỏi đó cần phải học hỏi rất nhiều về cái ờ, cái cách kể chuyện anh em cứ xem đi anh em cứ xem những cái người streamer mà nói là nổi tiếng đi chắc chắn rồi người ta kể chuyện rất hay không có một ai là không biết kể chuyện ở đây cả làm gì có ai nổi tiếng làm gì có ai thành công mà không biết kể chuyện đâu rõ ràng họ có một cái tư duy kể chuyện rất là xuất sắc rất là lôi cuốn rất là lôi cuốn nghe rất thích và có một cái này mà tôi cũng cũng cũng cũng tìm hiểu được đấy là thực ra không có một cái streamer nào mà mới khi khi khi bắt tay ấy, bắt tay vào nghề ấy, streamer là người ta tự nhiên người ta biết là hay đâu cái đấy người ta cũng phải trau dồi người ta cũng phải coi như là hoàn thiện hoàn thiện cái cái cái cái cái cái uh, gọi là khả năng kể chuyện cái kỹ năng kể chuyện qua một cái thời gian Đấy anh em cứ xem bây giờ anh em chỉ cần là vào những cái trang mà streamer nổi tiếng của anh em mà anh em yêu thích ấy Anh em xem cái clip hiện tại sau đó anh em tua lại anh em xem những cái clip cách đây khoảng 5-6 năm đi Anh em thấy khác hẳn ngay Chắc chắn Cái lối kể chuyện nó khác hẳn ngay Và nó hoàn thiện theo thời gian Đấy Thế nên là có những cái mà cần phải là có thời gian thì nó mới nói được Nó mới trả lời ra câu hỏi là Liệu rằng là tôi có thể trở thành một cái người youtuber thành công một cái người streamer về game thành công không thì cái câu trả lời nó sẽ phải phụ thuộc vào cái thời gian phụ thuộc vào cái nỗ lực của bản thân tôi cũng như là cái cái gọi là quyết tâm nó sẽ phải có một cái khoảng thời gian trau dồi rất là nhiều trước khi là tôi bỏ cuộc đấy chứ còn ngày mai mà tôi bỏ cuộc thì rõ ràng là nó sẽ không có cái tương lai rồi thế nên là bây giờ hiện tại thời điểm hiện tại là tôi vẫn đang nỗ lực và cố gắng anh em nhé rất là cố gắng để hoàn thiện theo từng clip một hoàn thiện từ cái cách kể chuyện cũng như là cái cách mà sáng tạo nội dung anh em có thể thấy là những cái clip của tôi nó khá là sáng tạo tôi phải nói thật là như thế tôi cũng phải tự nhận là những cái clip của tôi thường về nội dung về cái con game này nó cực kỳ sáng tạo tuy nhiên là cái cách kể chuyện nó chưa hay nên là có khá là nhiều người cũng chưa phù hợp chưa thích thế là cái này tôi vẫn là đang coi như là trau dồi có một cái chút cầu thị để có thể là ngày một hoàn thiện hơn nha anh em nhá đấy là anh em có gì anh em cứ góp ý chân thành có rất nhiều người bảo là tôi uh, bớt đi bớt bớt bớt nói bậy đi thì tôi cũng coi như là ghi nhận đấy tuy nhiên là cái ghi nhận của anh em thì nó còn tùy vào xem là liệu rằng cái bớt chửi thể đi ấy, nó có phù hợp đến đa số đa số những cái người chơi đa số những người xem tôi không thì cái này tôi vẫn phải suy nghĩ bởi vì thực ra ngày trước ấy tôi nói thật với anh em là cái lúc mà tôi mới livestream ấy là tôi cực kỳ là <laughs> Ừ, nó không nó không bựa như bây giờ đâu nhá nó thực, thực sự là nó là một cái nếu anh em có thể tua lại anh em tua lại cái khoảng thời gian khoảng ờ, hai năm ba năm trước là anh em thấy là tôi không hề bựa tí nào tôi rất là thanh niên nghiêm túc và tôi xưng hô với anh em hoặc là tôi cũng không hề chỉ chỉ thề nhưng mà cái vấn đề ấy, nó là phù hợp với cả xu thế phù hợp với cả cái đối tượng mà tôi đang phục vụ ở trên kênh Đấy, nhiều khi là phải chửi thề để cho nó tăng cái tính kịch tính ở trong game đó nó là một cái cách để học tập để kể chuyện đấy anh em ạ Đấy, nhiều khi là nếu mà nói bình thường nói cái từ đéo thôi đây là chỉ là cái từ đéo thôi nhá anh em nhá nhưng mà nó tăng cái độ nó gọi là cay cú đấy cái cái cái độ gọi là uh, cáu ở trong game hơn khiến cho anh em xem game cảm thấy thích thú hơn đấy, thay vì cái từ không cái từ không thì nó quá nhẹ nhàng đấy tôi chỉ giải thích cho anh em thế thôi để các anh em hiểu nhá các anh em mới vào xem tôi ấy là nhiều anh em là thấy không vừa lòng với cái việc là tôi hay nói từ đéo đấy thì tôi cũng xin giải thích cho anh em để anh em hiểu được nhá Hôm nay có một cái cú trải lòng Đấy, có cú trải lòng ở trong cái uh, clip này nhá Hôm nay là ngày thứ bảy Là một cái ngày mà anh em có thời gian anh em xem clip nhiều Thì tôi cũng trải lòng với anh em Cũng như là cái hôm nay thì tôi cũng chỉ ra một clip thôi nhá Một cái clip duy nhất để anh em có thể uh, lắng nghe được những cái tâm tư của tôi Những cái uh, suy nghĩ của tôi về cái nghề stream này Và mong rằng anh em sẽ hiểu cho tôi Các anh em mới vào xem nhá sẽ hiểu cho tôi Còn nói chung ấy à, Tôi phải nói thật với anh em là cái người yêu quý thì người vẫn yêu quý tôi thôi Chứ không phải vì tôi nói bậy hay vì tôi chửi bậy chửi thề mà anh em không yêu quý tôi đâu Có rất nhiều anh em là đã theo tôi đến đây là năm thứ hai năm thứ ba rồi Đấy <laughs> Nha anh em nhá Nên là các anh em mới thì các anh em chưa hiểu Thì tôi cũng xin giải thích cho anh em hiểu Là không phải là tự nhiên mà tôi chửi thề à, Tôi không tôi không có gọi là tôi thích chửi thề đâu Tôi không thích chửi thề nhá Với một cái người mà tôi nói thật với anh em là tôi cũng là đứng tuổi rồi Nhưng mà vì là nó là Làm để phục vụ đối tượng thôi nhá anh em nhá đối tượng đa số đối tượng ở trên kênh nên là cũng phải có cái lời kể nó phù hợp ok đấy từ lấy giờ tôi đã nói khá là rông dài rồi mà mới kể hết được có hai cái yếu tố đầu tiên thôi hai cái yếu tố đầu tiên của một cái người streamer thành công có được mới có hai thôi anh em ạ thế bây giờ liệu rằng là nếu mà hết cái clip này liệu có kể hết được không <laughs> tôi nghĩ là không kể hết được đâu không kể hết ở đâu thì tôi cũng kể luôn đến cái yếu tố thứ ba để làm lên một cái streamer thành công là một streamer thành công thì cái yếu tố thứ ba không thể không có được đấy chính là một cái người dựng phim xuất sắc một cái người editor xuất sắc anh em ạ chắc chắn rồi khi mà tôi mới vào tôi không có để ý đến cái điều đấy đâu nhưng mà sau khi một thời gian chỉ trong vòng một năm thôi là tôi để ý cái điều đó ngay là tôi biết được là tôi cần phải thiếu cái gì và tôi phải trau dồi luôn trước đây là tôi anh em cũng biết rồi đấy tôi là về chuyên ngành kiến trúc kiến trúc nội thất Chính vì thế nên là tôi cũng có một chút gì đấy liên quan đến cái phần edit Cái phần mềm để chỉnh sửa Tuy nhiên là nó không chuyên ngành cho cái ngành stream này Qua cái việc là tôi tìm hiểu và tôi dấn thân tôi bắt tay vào cái công việc stream Thì tôi bắt đầu tôi tìm hiểu thêm những cái phần mềm edit Những cái phần mềm edit video, những cái phần mềm biên tập video Và chúng ta phải học Tôi phải học, tôi phải tìm hiểu Thậm chí là tôi cũng đã phải mua những cái khóa học để tôi học thêm Chứ còn lúc mới đầu vào làm ấy Không có ai edit cho anh em cả Cái chi phí để thuê một editor là rất lớn anh em ạ Bây giờ lương cho editor rất là cao Đấy Một video ấy, nếu mà làm ra một video mà up lên Youtube ấy nhá Mà làm trong vòng khoảng 15 phút thôi ấy Là giá nó dao động rất là là, là là là cao là từ 200k nhá Là edit kiểu là gọi là nhẹ nhàng thôi Cho tới là 10 triệu cho một video Là anh em biết là nó như nào Mà cái lúc đầu thì làm gì có tiền mà thuê đâu Làm gì có tiền mà thuê editor đâu Là phải tự làm hết Mà tự làm mà không biết thì làm sao làm được lại phải học Đó Mà những cái đấy là những cái mà tôi không có từ đầu Tôi phải tự học, tôi phải tự tìm hiểu Chứ trước đây là tôi làm phần mềm mà toàn là 3D thôi Và là làm các cái phần mềm thiết kế bằng 3D thôi Có chăng là chỉ là có cái Photoshop là biết Thế thôi Chứ đâu có biết đến Premiere hay là After Effects đâu Thậm chí là còn đôi khi là còn dùng cả Audition nữa Adobe Audition rõ ràng Tự nhiên lại phải học thêm ba bốn cái phần mềm Đấy, anh em thấy không? Nó đâu có đơn giản đâu Mà lại liên quan đến cái việc là những cái phần mềm mà dựng phim ấy nhá anh em nhá Nó lại như này cơ, nó lại liên quan đến làm phần mềm dựng phim, nó lại liên quan đến phần cứng Đấy, nó lại liên quan đến phần cứng cơ Tức là cái trước đây ấy là cái phần cứng của tôi nó chuyên về dựng 3D thôi nên mà khi mà làm cái phần mềm dựng phim thì nó lại không có phù hợp với cái phần cứng đấy thì lại phải lâng nâng, nâng cấp cái phần cứng lên. Đấy trước đây là cái cái uh, máy của tôi ấy nó chỉ chuyên là phục vụ cho 3D tức là chơi game thì rất là ok, chơi game rất là ok này. Dựng 3D kiến trúc nội thất nó rất là ok. Tuy nhiên là để mà dựng phim thì nó lại rất chậm anh em ạ. Đấy, thế nên là nếu mà muốn dựng phim nhanh ấy để cái tốc độ sản xuất mà render clip nó nhanh ấy thì là lại phải nâng cấp máy Ui mẹ ơi mất chuôi mà bọn chín đẹp nó đẩy tôi khủng kiếp cái này Ui 25 máu ạ Từ từ đã anh em Chắc bây giờ tôi phải roll hết tiền tôi form đội hình rồi anh em ạ chả ra cái đéo luôn ra mỗi cây hơi toang anh em ạ ơ kìa làm sao ấy nhở máy làm sao chuột kéo làm sao ấy kiểu nó bị lỗi anh em ạ lâu lâu kéo không được cờ luôn hơi toang ra quả trứng cũng được bây giờ không cần square đâu bây giờ kiếm là kiếm quả trứng kiếm quả trứng để kích hoạt chín hẹp đã tầm này bắt đầu đuối rồi sáu hẹp bắt đầu đuối rồi anh em ạ Ui thằng này Cái gì cơ Thỏ ba à? Thỏ ba ốc Cũng là chín đẹp luôn Trận này có hai thằng chín đẹp Ăn được thằng này không Ui gặp chín đẹp là nó đẩy nhiều lắm ấy May cái thằng này là clear được Ăn được Cũng may Vớ vẩn lại ba nhà chín đẹp đấm nhau lết game cũng lên chung kết lại ép đấm nhau thôi tôi vừa mới 91 máu đang chuỗi thắng mà bây giờ tôi cảm giác như tôi sắp chết đến nơi rồi tốc độ nhanh lắm anh em ạ một cái trận đấu ở mức rank cao tốc độ rất nhanh chuyện này đấy cuối cùng là vẫn là mấy tôi nói rồi đấy thế anh em thấy không ql ql 12 này hoài x này rồi bo crit này Hunter sắp đi rồi Hunter ra được bộ Egosit rồi cả Có con cung đen ba rồi Nhưng mà đấy là những cái ông kinh ba đấy anh em Mấy ông kinh ba vào chơi với nhau Đang top ấy anh em vào cho anh em check là ra ngay Anh em check top Việt Nam mà ra ngay nhá Top Việt Nam với cả top hình như là top Indo hay top gì đấy Bo Grid này ngày trước có thi đấu ở cái giải giải giải champion là còn vào trong top cơ Ui mẹ ơi, thằng này đi không? Thằng này Egosit kết hợp với cả ấy là Wick này. Nguy hiểm quá nhờ. <clears throat> À rồi lọt có hai con là cũng được, lọt hai con thôi. Lọt hai con thôi, lọt hai con thôi, lọt hai con thôi. Có chịu nhờ. Có chịu thật đấy. Anh em thấy tôi mới chỉ vừa mới mất chuỗi cách đây khoảng hai round thôi Mà bây giờ tôi cảm giác là tôi sắp đi nơi rồi <laughs> Sắp đi nơi rồi Khó Tốc độ trận đấu quá nhanh Bây giờ mới khó này Bây giờ phải ra Squire Ra Squire kích hoạt chín hẹp Roll làm sao để cái con Sailing lên được hai sao Xong rồi uh, kích hoạt là chín hẹp kết hợp với cả ba ba assassin vào anh em ạ Thế mới đấm được bọn nó còn cái uh, con ca lông này thì chưa tạm thôi Tí nữa lên hai sao thì vẫn chơi nha anh em nhá Còn nếu mà đủ bộ thì bán ca lông Nếu, nếu ra đủ bộ thì tôi bán ca lông, không chơi Xác định là là ca lông chỉ là chơi tạm thôi Chơi tạm nó cũng giống như con súng của tôi đang chơi này Lên hai sao thì cho tạm vào chơi Gọi là giữ máu Một tí nữa chắc chắn nó sẽ, nó sẽ phải là ba assassin Kết hợp với cả 9 nẹp Nó là tối thượng của cái bộ này rồi đội hình tối thượng không nó là sách giáo khoa rồi đấy để đấm nước với những cái thằng kia nó buộc nó phải là như thế ui đéo có đồ anh em ơi round này nó là ra được cái đồ này thì vứt đi rồi nó phải là cái cướp điên hoặc nó phải là cái chém lan cơ bắn lan hai tia ấy ba tia chán nhở Ronaldo ơi squire ra đi cho một con squire nữa nào một con squire thôi mẹ Ron ở level 10 không ra cay thật Ron ở level 10 mà không ra là con squire anh em thấy Đau đớn không Ui rồi ôi Một chết tôi rồi Thôi ghép đồ luôn thôi Là bắt buộc là phải ghép cái đồ này thôi Chứ còn cũng chả ghép được cái đồ nào đâu Lấy thêm cái cúp điên nữa <clears throat> Chán thật sự đấy Cảm giác nếu mà bây giờ tôi không phong được đội hình là tôi đi luôn Sắp mấy nào nữa đi luôn đấy anh em Nhìn là 50 máu hơn 50 máu nhưng mà ba rau thôi, mỗi rau hai mươi mấy máu thì là đi. Nhanh lắm anh em ạ. À. Đâu có đơn giản đâu. May may là gặp cái thằng cái thằng này thì còn đỡ đấy. Exit kết hợp với rồng này còn đỡ, đỡ mất máu. Kinh khủng thật. Rồi cây lên được ba bây giờ mới lên được ba này. Chắc là có lẽ tôi sẽ bán cái con ca lông này đi thôi Tôi bán cái con ca lông đi tôi lấy cái um, con cáo này Tí nữa cũng sẽ phải chơi cáo Ca lông thì chắc là đủ bộ là tôi vứt đi thôi Nó không lên được hai thôi tôi bán luôn anh em ạ Bây giờ sắp ra Sailing Assassin 2 sao rồi Cố gắng ra con Sailing Bây giờ chỉ còn bốn đứa thôi bốn đứa mà trong đấy là có có ờ, ba uh, người là chơi uh, chơi chơi feather một người chơi exit cái thằng mà chơi uh, ờ, Egosit kết hợp với cả 4 Wick có cung đen 3 đi rồi anh em ạ. Dã man chưa? Anh em mới biết là nó, nó khắc nghiệt như nào. Lên được con cung đen 3 trong cái bộ Egosit 4 Wick mà vẫn đi. Ra đi ở top 5. Mẹ. Ôi, đào này tôi lại bị đẩy một mớ máu này, tôi biết ngay mà, nguy hiểm lắm anh em ơi. Trời ơi, 22 máu đấy, ba round là đi thôi. Chết mẹ, có sống thêm hai round nữa không nhở Tôi biết ngay mà, tốc độ trận đầu nó đẩy nhanh lắm Lấy lại một người ra đi rồi này Bo Chris ra đi luôn Thế mới biết là cái bộ bộ bộ phe giờ này Nó vẫn rất tín ở cái mức ranking 3 anh em ạ Rất tín Thôi buộc là phải cho vào cho nó đủ Chơi tạo quả trứng anh em ạ Chơi tạo quả trứng, chơi tạo quả trứng Luôn thêm mấy phát nữa đi, kiếm con Squire Squire ra đi Kéo ra luôn Ê Đây rồi Như nào đấy Đập trứng đập trứng đập trứng Ui may quá kịp anh em ơi Nhưng mà chưa kịp chuyển đồ cho con sai linh Nhưng mà tôi cũng đỡ Lóc lại rau này lấy cái con gấu đã Bán gấu để mua xong rồi lóc lại rau này lấy con gấu Rồi bây giờ chuyển đổi cho xe linh thôi anh em ạ Mà Điếu hiểu sao là hôm nay điều khiển nó khó thế không biết Điều khiển rất khó nhá Không biết là có lỗi gì không mà tôi thấy điều khiển rất khó luôn <clears throat> Còn lại là chỉ là 9 ép thôi anh em ạ ba nhà 9 ép đấm nhau lết game này Nhưng mà tôi là tôi chơi hàng real Hàng real mạnh hơn Hai người còn lại là chơi 9 ép fake kẹp với cả wizard anh em ạ kẹp với cả hai hai à, ba wizard kẹp ba wizard vào để chơi còn tôi là tôi chơi đấy bị làm sao ấy nhở hôm nay điều khiển rất khó nhá điều khiển rất khó nhá rồi ổn rồi đấy anh em sai linh hai sao rồi có đồ ở đây full đồ rồi bắt đầu từ bây giờ là là không bị thua đâu mày quá anh em ạ Riêng cái bộ này nói chung là ra đủ bộ thì nó cũng là tối thượng rồi đấy Tối thượng của chín đẹp rồi đấy Đấy Ok Đây rồi Cặp QL Cặp QL đây rồi Cho tớ xin lại cái chuỗi nhá Cho tớ xin lại cái chuỗi Bạn ơi Kẹp Doom kìa Kẹp Doom vào để Doom con xe linh Nhưng mà rất có thể là sẽ Doom cái bóng của con xe linh Ờ Doom vào cái bóng của con xe linh anh em ạ Hay quá rồi bây giờ mới đu vào xe linh thì nó có ý nghĩa gì nữa đâu mà nói chung là con xe linh này nó cũng chả sợ đu oánh tay mà oánh tay chứ có bắn trưởng đâu oánh tay chứ có bắn trưởng đâu bạn ơi được quá nhờ cắt chuỗi lần một ừ. được đấy cái con uh, cái con live blitz live ấy con hổ ấy, tôi sẽ mua để cho nó không lên được ba sao nha anh em nhá chứ tôi cũng không chơi cái con này đâu mua chỉ để cấm không cho đối thủ là là đưa lên được ba sao thôi Đối thủ sẽ vẫn đang roll cái con kiếm cái con hổ này Chúng ta cứ mua con hổ về đi Roll ở level 10 khó lắm Con này nó phải roll ở level 8 cơ Level 8, level 9 thôi chứ lên 10 thì khó roll ra Cứ có thì là mua thôi Nhá anh em nhá Cứ cứ có thì là mua thôi Để tránh cái việc đối thủ lên được 3 sao Còn thực ra cái con này thì thực ra nó cũng chả có cái ý nghĩa gì ở trong cái, cái đội hình này đâu Đội hình này là tôi dồn đồ cho Assassin cơ Chơi 3 Assassin dồn đồ cho Selling Đồ tí nữa tôi dồn là cho cáo với cho cho uh, Silent Assassin thôi chứ tôi cũng không dồn đồ cho con hổ. Hôm nay là cũng định chia sẻ cho anh em một chút về streamer, về những cái khó khăn và những cái mà để tạo lên cái thành công của một streamer mà tôi tìm hiểu được. Đấy, tôi tìm hiểu được nhưng mà tôi nghĩ là một trận thì không thể nói hết được. Nó có tới 10 cái cơ anh em. Tôi uh, tìm hiểu và tôi đúc kết được ra 10 cái yếu tố để tạo lên một cái thành công của một streamer đây rồi hay lắm thế phun bộ đấy thế này là ok rồi đấy phun bộ rồi rồi phun bộ rồi bây giờ ra lốt cái con cây lên 3 sao là hết là mắc binh và cái con uh, con con squire lên được hai sao là mắc binh thế là hết coi như là cái bộ này là mắc binh rồi còn đối thủ thì còn phải rất là dài đối thủ thì thì, thì đây như là ông này thì là có ốc ba có ốc ba với cả có có có con uh, ờ, sắp đào Kriller ba sao nhưng không ăn thua anh em ạ. Bởi vì nó là hàng fake. Hàng fake thì lấy đâu ra cái cửa mà đánh với hàng grill nói cho nó nhanh. Hàng grill này thứ nhất là con cáo này, sọc là không bao giờ trượt luôn. Cái thứ hai là có cái con cây đẻ anh em ạ. Có bọn nó đâu có kẹp được vào hai con cây đâu. Nó chỉ kẹp được vào một con cây thôi. Con cây ba tiền làm tăng cơ. Đây tôi cũng có. Ờ, ngoài con cây ba tiền ra tôi còn có một con cây uh, gọi là Whisper Seer để lính liên tục gây rất là nhiều khó chịu. Đấy mà tôi lại còn ghép được, được cái món cái lá cây nữa để để giúp cho giảm cái cooldown nếu mà cái con đệ nó chết. Ngoài ra thì tôi còn kẹp được cả vào cái hệ assassin ở đây giúp tăng cường cái sức mạnh tấn công. Bọn kia chủ yếu là vẫn là bắn trưởng thôi anh em ạ. Không thể mạnh bằng được, vẫn là kết hợp bằng combo. Đấy ví dụ như cái round này là nó combo ờ, trượt một cái là thôi thua <clears throat> Mặc dù là rất cũng kinh đấy Nhìn trông cũng to đấy anh em thấy là cũng khá to Nhưng mà rồi sẽ bị clear nhanh thôi Về căn bản là đam của nó không có Đam của nó không có Ui rồi được quá nhờ Hay quá Đấy không có đồ nhưng bây giờ lại có rồi này Được đấy Được đấy Thôi đồ tôi bây giờ tôi dồn hết cho cáo Đồ tôi dồn hết cho cáo thôi con cáo này nó có tác dụng clear cái bọn chín hẹp thì tốt lắm đấy nhá Chả qua là bây giờ tôi không có cái chém lan thôi Chứ còn nếu có chém lan là tôi sẵn sàng là tôi bớt một vài đồ cho con cáo này để nó có thể là, là, là clear cho nhanh Sau đó còn lại là Silent Assassin xử lý đốt Được đấy chứ đúng không? Hải thấy ok không? Hải Bếu xem cái clip này thấy thế nào Em thấy thế nào em có thể comment nhá Chuyện này thì có thể Đấy anh em Blink này là mất combo rồi Grimberling đúng vào mặt vị trí của, của, của, của con Tabu Witcher Ui rồi ơi thế thì kể cả là có Doom được vào con Sailing Assassin thì cậu cũng sẽ bị đẩy rất nhiều máu Ui xui ui anh em thấy không 25 máu cho cái đau vừa rồi Còn một con Squire thôi Chronos nào Không có <clears throat> Ok Thôi nói chung là cũng chả cần Squire lên hai sao đâu anh ạ Thế này tôi nghĩ là đủ ăn rồi Round này chắc là round quyết định rồi Bây giờ lấy cái cửa gì mà cậu ăn được Nếu mà cái combo nó thực hiện mà nó trượt một cái là thua ngay Đấy đổi vị trí đúng không Đấy tôi cứ giữ giữ ra cuối cùng của tôi cho vào đây Rao cuối, uh, ờ, dây ờ, cuối cùng mới chuyển nha anh em nhá Để cho đối thủ không kịp sổ tay Ừ rồi, ừ rồi, ừ rồi, ui Chuyển nhanh đấy, chuyển nhanh đấy Nhưng mà cậu đang xếp theo một cái hàng dọc Cờ lia luôn, ui ôi, được quá Anh em nhớ tôi vẫn bắt được cái con Grim Ngoài ra thì cờ lia cái hàng bên này có cái con con con, con thỏ rất nhanh Thôi xong rồi, round này đẩy nhiều máu luôn Xui ui Anh em thấy không, 9 hẹp vẫn rất là tín nhá anh em nhá Rất là uy tín Nói chung là đấy anh em có thể chơi thử Còn tôi cũng không biết thế nào đâu Không anh em lại bảo là tôi chơi thì thế thôi Xong đến lúc anh em chơi thế toàn bị tụt rank Ừ thì, thì cũng phải thú thực với anh em là cái bộ này nó cũng là cái bộ thông thạo của tôi <laughs> Thế nha anh em nhá Anh em uh, hôm nay thì chắc là tôi chỉ ra một clip thôi Đấy, cũng rất là mong các anh em có thể là vẫn là yêu quý mà ấn nút like nhá Chứ cũng không có điều kiện gì ở đây cả Anh em ấn nút like sau đó thì anh em còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem thêm cái clip mà phải nói là Trời một cái trận đỉnh của đỉnh luôn nhá anh em nhá Siêu phẩm Tôi không tiết lộ cho anh em đâu để anh em xem anh em cảm nhận nhá anh em nhá Và anh em có thể chọn phía bên phải để anh em xem cái like up mà tôi thông thạo nhất nhá Rồi cảm ơn anh em rất nhiều Hẹn gặp lại anh em Bye bye